Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay là hiện tại mình đang ở Vạn Phúc City nha Đó, Hôm nay lên đồ make up xinh xinh Đi ờ, review Vạn Phúc City cho mọi người coi nha Thì ờ, ở xung quanh đây ờ, thì kiến trúc theo phong cách của châu Âu á mọi người Nên là nhìn khá là hiện đại Đây là toàn cảnh xung quanh mình nè Đẹp nha Thì hôm nay mình đi hơi sớm nên là trời chưa có tối mọi người nên là quay sẽ đẹp hơn <coughs> có nhiều bạn trẻ đi uh, chụp hình sống ảo mọi người à, cũng không đông lắm đây là đài phun nước đây là chồng mình và đây là Peter chào mọi người chào mọi người <laughs> Peter chào mọi người Peter chào mọi người đi con Peter chào mọi người Hello. đài phun nước chứ phun nước cho mọi người chắc phải à, khi nào trời tối lên đèn thì thì mới à, bật đèn thì mới có nước phun lên để mình à, zoom gần cho mọi người coi xem hình như mình thấy cái mặt nó bị cái tượng nó bị nứt hay sao mọi người đây nè Danny, do you see the the chat status status uh, break statue? Broken one. Right. Dĩ nhiên là có có cái đường màu đen. It's um, water. Water. Sau the head gets dirty and then the dirty water comes down. À. Máy bay này mọi người. Lấy hơi ra bay đâu đẹp máy bay đẹp đúng không ở đây khá là đẹp nha mọi người sống ảo khá là chuẩn luôn this design from uh, Europe right có cái uh, in England hả cái này là là điện thoại công cộng của nước Anh nha mọi người <laughs> the, the, the crown at the top nhưng mà à, chỉ là for um, trang trí thôi decoration thôi oh of course mm. even in England we don't use them anymore they're old there's uh. a à. few really old ones in London uh, but they're just decoration now history yeah uh, they, we don't use them anymore now they just use smartphone right yeah oh no we've still got phone boxes just... bây giờ mình à, sẽ tắt video đây để mình làm vài bức ảnh vài cái clip sống ảo nha mọi người bây giờ chồng mình sẽ đẩy Peter đi nhòm nhòm nha bây giờ mình sẽ quay cái ờ, cái ờ, máy bay nó bay ngang của mọi người đây là cái ờ, cái view mà mọi người hay check in á đó. đó, bây giờ mình sẽ bắt máy bay nha gọi là catch moment máy bay bay ngang qua chưa Máy bay sắp tới rồi đó mọi người ơi Đây Tới giỏi Cũng khá là đẹp Ở đây họ thiết kế cái khu ờ, city này có máy bay có đồ bay ngang cũng đẹp đấy chứ bây giờ mình đi vòng vòng chơi xem có gì nữa không rồi mình quay cho mọi người coi nha Because that's what you just said to me now, like, be natural, I'd be like, I how. Ba quay cho mẹ một một cái clip được không? Yeah. Peter, if if I ask you to go <laughs> natural, you can. Right? It's natural for me. ừ. <laughs> uh. mọi người ơi thì à, cả nhà mình đã đi vòng vòng ở cái khu này rồi nè mọi người chạy vòng vòng xe thôi mình không có quay video lại á tại vì à, mình cũng lười đi bộ xuống mình mang giày hơi cao á nên là không có quay video nhiều xung quanh đây cho mọi người coi được nếu mà mai mốt mọi người có tới á, thì mọi người đi xe máy nha mọi người đừng có đi bộ ở trong đây nó to lắm <laughs> mà à, mọi người nhớ mang uh, giày uh, giày gì ta giày giày thể thao giày thoải mái đừng có mang giày cao gót nha đi mệt lắm <laughs> mình đang ở trong um, khi mà mọi người đi qua đây thì mọi người sẽ thấy Frankie nhà hàng Frankie là ở ngay ngã tư của mọi người thì cũng uh, uh, cũng đẹp lắm cũng uh, giá cả không có mắc lắm nha mọi người ví dụ một phần combo là có cả salad có cả khoai tây chiên á là uh, chỉ khoảng uh, 200 240 230 vẻ đúng rồi tại có cả salad uh, salad và khoai tây chiên bò gà hoặc cá hoặc tôm tùy tùy theo thích mỗi người nói chung lát nữa mình sẽ quay lại một cái phần uh, mình order như như thế nào nha tức là lần trước mình ăn ở đây một lần rồi là anh uh, mình order một phần gà combo gà và chồng mình order một phần combo bò thì một phần combo bò là vừa có bò và sốt và salad và khoai tây chiên nói chung là hai, khoảng 240 của mọi người và mình order phần gà thì đó là cánh gà nướng cánh gà chiên cánh gà chiên thì khoảng ờ, ờ, năm uh, sáu uh, cái cánh gà và uh, salad nè khoai tây chiên đó và một ly bia nữa mà nha mọi người tức là combo của nó luôn á nói chung là nếu mà so với nhà hàng tây như vậy là rẻ nha mọi người thì nhà này nằm ở trong khu ờ, vạn phúc city luôn đó mọi người đó thì mọi người tới đây thì nhớ ghé nhà hàng này ăn thử giá dạ, ok thoải mái nha có cả à, nhạc ừ, ờ, đó đang ờ, set up nhạc ngoài trời ấy mọi người nhìn cái không khí cái bầu không khí của nó giống ở bên bên anh lắm tức là cái thiết kế design của cái khu này là cũng là giống như ở bên nước anh rồi bên châu Âu rồi nhưng mà nhà hàng này thì nó nó cho mình thêm cái bầu không khí của nước Anh hơn nữa là có uh, nhạc uh, nhạc ngoài trời ấy, mọi người nhạc sống ấy, là sẽ có người hát nha lát đó sẽ có người hát nhưng mà không biết mình có quay lại không tại vì mình sợ bạn quyền á đó. đó nói chung là như vậy đó mình sẽ quay một vòng cái nhà hàng là cho mọi người coi nha I, I, I put it already đẹp không Hãy subscribe Yeah, you ordered the same flavor with me, right? Dạ, cảm ơn. You want some beer pizza? Đồ ăn của mình order xong rồi nha mọi người. À, mình order một phần uh, khoai tây nướng cho Peter nha. Thì cái này khoảng uh, à, 30 ngàn thôi. Rẻ rồi rẻ luôn mà nhiều nữa. À, nóng quá cho Peter ăn. vợ làm gì vậy đúng không nóng lắm Peter ơi <laughs> nóng lắm với lại mình order thêm một uh, ly cam xả đó hỏi không phải cái này là trà trà vả hoa hồng nha mọi người là 45 ngàn thôi ha. thì cái khoai tây nướng này cũng ngon đó mọi người Peter thích ăn lắm luôn để mình lấy một cái nĩa dao này để lát nữa ăn uh, ờ, bò à, mình order cái ờ, cái khoai tây nướng này nè là để cho Peter ăn nha ừ. ngon không ăn nhiều lên nha cho mau lớn tờ nóng lắm thổi đi I just open some and leave here to make cool down yeah, you huh? you mean order mashes? no, no, mash. à, à hiểu rồi Bây giờ mình à, sẽ à, lấy cái khoai tây này để nghiền ra cho nó nguội bớt đấy mọi người. Và cho Peter ăn, này nóng lắm. có vị hơi mặn mặn thơm thơm của um, lá hương thảo thơm của hương thảo em biết cái này nào bây giờ nó đói à Peter nó đói Trưa nó chỉ ăn cháo nè Giờ mình thử ờ, Chà bại hoa hồng Mình đang khát nước á hơi ngon You want to try this? don't drink uh, potion too sweet uống ở dưới đáy nó mặn ngọt mọi người uống ở trên nó đỡ ngọt hơn cái này có trà con không uống được đâu để em lấy nước cho nó uống nha à, mọi người ơi bây giờ là đồ ăn của mình ra rồi nha cái này là bò bò thanh um, bò thanh úc của chồng mình ra rồi nha đó nhìn cũng khá là ngon lắm cái này là sốt gravy nha có gì ba ba ba ba ba ba ba đó nha phải ấy bitter nha đừng té đó sốt gravy chấm ăn cũng ngon lắm mọi người ăn thử đi không biết diễn tả nó sao bitter nó ồn quá nè đó, có khoai tây chiên bò và salad nha thì chồng mình đang ăn thôi à, bỏ sốt qua đây cho bà chấm sốt này Peter ăn được đúng không đúng rồi không cay không ngọt đâu tốt rồi tốt chứ sao sốt sốt gravy này là đặc sản của nước Anh đó mọi người là giống như tương ớt của mình đó, nhưng mà cái này không có cay ngọt ngọt Thank you. dành nhạc tới đó mọi người ơi nhạc ờ, nhạc ở ngoài ờ, ngoài trời nha này thì cầm đi cái cầm đi những người ngon không ngon đúng không tụi mình cũng thích đồ ăn ở đây mọi người vừa miệng. Vậy mình ăn thử một miếng bò nha Mình chưa ăn bò Một miếng bò này à, Bò tái mọi người à, Chấm với lại sốt gravy bà mềm mọi người hơi mặn một chút nhưng mà ngon ăn nó salad là vừa bà I would like to greet everybody and present here in me. I hope you're enjoying your We welcome you to Frankie's Bar and Grill and we thank you so much for coming here. Now we'll be having our first set. By the way, we are the playback band. And I hope you enjoy your night. Thank you. bây giờ mình chờ cái cá của mình ra nữa rồi mình uh, ờ, quay cho mọi người coi nha